cũng hello chào mọi người chào cả nhà thân mến nha cả nhà có thấy gì không ạ à? ồ cá nướng rồi cả nhà cá nướng rất ừ, ngon đó, thật ngon luôn á ngon rồi cả nhà nhìn hấp dẫn quá trời luôn wow cá nướng ngon lắm quá luôn á á mọi người gút ha ừ. ừ. rất là tuyệt rất là ngon và hấp dẫn nha cả nhà ừ. nha con xin chào cô chú nha ừ. các bạn nha Nói chào cô chú và các bạn nha Hãy <laughs> đến với video của con ừ, Con cảm ơn nhiều Con cảm ơn nhiều Rồi, ở nhà con, con hôm nay nướng cá nha Hôm nay con nướng cá ừ, rất cá ngon nha. luôn ừ. Con nướng cá nha, đó ừ. Nướng cá cả cả nhà thưởng thức nha Hôm nay là, là cá nướng ờ, cúng ông ờ, dí ông ngày dí ông thần tài nha Rồi, ok Ừ hai cái đều như vậy đúng rồi cá rất là ngon cả nhà wow ngon quá thương nhìn còn cái chiên ừ. đơn đó nha đó, rất là tuyệt vời nghe cả nhà rồi đến công đoạn con lấy dĩa xuống và chuẩn bị con sắp cá vô dĩa nha đúng rồi để mình cúng cho thằng tài nha cả nhà uhm. rồi bây giờ con đang ấy nha cả nhà đó con sẽ bưng cá là con bỏ, bỏ vô con cá vô ừ. rất là ngon cả nhà đúng ừ, tôi sẽ bưng con cá bỏ cho cả nhà nha Ô, nhìn rất là ếch nha cả nhà à, đúng rồi thấy ngon không cả nhà ừ. Ừ, rất là ngon nha ừ. đó thư bưng vô cho bà nội nha để bà nội cúng nha cả nhà à, đưa cho nội đưa cho nội dạ. đưa cho nội dạ ừ, đưa cho nội nha ừ. rồi đó cúng trong điện cả nhà đó, cuốn trong đĩa đó nó sẽ lấy rau vô thôi, chỉ mang lỗ rau rồi vô nha cũng trong đĩa ăn nha rồi thôi sẽ bưng rau vô nha, nha. <laughs> hello mọi người nha ừ, xin chào tất cả nha cả nhà thân mến nha hôm nay uh, ngày dí ông thần tài nha cả nhà à, chúng ta sẽ ăn món gì món cá nướng nha dí ông thần tài chúng ta sẽ cúng nha đầu năm ừ, thành thói quen rồi cả nhà nên chúng ta sẽ nướng Đúng. cá nướng cá ba xài quấn với bạc nướng nha à. Đúng. rất là ngon à. mời cả nhà thưởng thức với nhà Minh Thư nha ăn cái loại rau nha à, xin chào cả nhà và chúng ta sẽ ăn kèm với bánh tráng à, dạ, trảng bàn nha ngọc chi tây ninh ờ, ừ. Ừ. ăn thì rất là ngon à, xin mời xin chờ lâu nữa chúng ta ăn thôi rồi hốt thôi xe ra đây ừ, tàn, tàn, tàn, tàn. À, rất là ngon cá rất là thơm ở nhà nhìn bắt mắt lắm wow miếng cá đã không oh, rất là thơm chín đều trời sốt rất là ngon ok uhm, uhm, đó rất là nhìn hấp dẫn bắt mắt đó xin mời uhm, xin mời nha rồi chúng ta cuốn vô rồi một ít rau nữa ha rồi chúng ta sẽ cuốn vô rồi để dậy quấn luôn hót, rất là ngon cả nhà nhìn sốt cá rất là thơm uhm, rất là ngon cả nhà nhìn đã không sữa cá rất là thơm chín rất là đều oh, nướng rượu lửa than nha uhm, một ít lửa than và đi dạ. sơ lại một ít lửa lửa trên bếp nha à, rất là ngon nhìn hấp dẫn dạ, mùi mặn lắm mời cả uhm. nhà ăn gia đại gia đình ăn nha à, gia đình nha. ăn nha à, xin mời mọi người nha rất là ngon nhìn hấp dẫn quá uhm. <laughs> quá, quá trời ha ngon ừ. ơi là ngon cả nhà nhìn đã không đó đó chúng ta sẽ quấn lại ha. mời nha mời mọi người nha chúc nhà sức khỏe nha <coughs> rất là ngon uhm. ăn một miếng thôi là ừ. phải muốn ăn ngàn miếng ừ. luôn á tết thì vẫn còn đồng bánh tét to cả nhà ha <laughs> nay mùng 10 còn đồng bánh tét rất là ngon ừ mình thấy ký mấy gần hai ký to lắm ừ, chắc của miền trung á ơi là ngon ừ. Ừ, quá ngon quá ừ. hấp dẫn ừ. Wow. Tốt ha. Uhm. Ôi ngon. Uhm. cũng phải dùng thêm một ít. là ngon hmm. luôn ừ. một ít trái ớt trái này cả nhà ừ. Ừ, ớt trái ừ. À, ừ. trái rất là thú vị ừ, hmm, rất đã lắm ừ. có cái đầy hoa ừ. Ừ. rất là ngon không ừ. Ừ. ơi ừ. là ngon mọi người ừ. chúng ta là sự quấn qua đây đó chúng ta đã lấy một chút sạch lắc Đúng rồi, xé ra, xé ra. Đây đây xé ra. Rồi lại quấn lại. Ừ. Xé chút con nha. Ừ. Thế kia. Ừ. Ok. ta thì quấn lại thành một châm. Ngon, ừ, quá mức. Ừ. trời ơi mình thư rẻ quá đã quá đã mời cả nhà đúng rồi à. cảm ơn cho các bạn nha các gần xa mọi người có khỏe không ạ à? ừ. hôm nay có ai đi du lịch xa không ừ. ừ. nói chuyện với với gia đình thư cho nó vui cả nhà ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Những ừ. ừ. phong tục của người miền Nam ừ. ừ tả phong tục quá ngon người Việt chúng ta là mùng 10 tháng giêng ừ, âm lịch là thường là, là ngày vía của ông thần tài nên là có một cái lễ vật gì đó hay là đi mua vàng bạc để để trong nhà à, lấy hên lắm nhưng mà nhà thư không có đi mua ừ. chỉ cúng hoặc là đi đây đó thôi không có mua vàng đầu năm Ừ. ừ. thường thì mọi người thích mua vàng đầu năm ừ để nhà lại cho nó ừ. mỗi nhà mỗi ý mỗi khác nhau ừ. uhm. <coughs> Ừ, ừ, ừ rất là ngon ngon ừ. ừ. Ừ. anh chàng đây vẫn trái hả con ừ, anh chàng cũng đây, vẫn trái không ừ. đúng rồi ừ, ok vẫn trái ừ. để giật đỏ luôn ừ cảm ơn cả nhà đồng ủng nha rất là nhiều bạn ừ. à ừ. đây trong những nè rồi cảm ơn nha ừ. Ừ. những video clip thiếu sót có gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha ừ. bên ừ. dưới video ừ. À, dạ, trời dạ. ừ. dưới video có chữ đăng ký màu đỏ nè cả nhà dạ, ừ. đăng ký màu đỏ nha cả nhà sẹp xuống bên dưới và dạ. đăng ký cho thư nha cho minh thư và dạ. cả nhà minh thư nha một lượt nha cả nhà mang ơn cả nhà nhiều lắm nha nếu đăng ký thành công dưới video đó mình nhận những clip video mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí à ừ. cảm ơn cả nhà nhiều nha ừ chuỗi màu đỏ đổi màu là đăng ký thành công nha cả nhà ừ. rất là ngon wow ta sẽ cộng thêm một ít rau oh, rau thơm ha rau thơm các loại ừ đó rau thơm các loại rất là ngon mm. đó giờ dạ. các loại rau thơm ha ngò, hành xà lách ha tí tô vân vân Rất là hợp uhm. Uhm. Uhm. Uhm. Uhm. Rất là ngon uhm.

lượt lượt องห้าจักเลิกจักเลิกmỗi cái nhà ăn mà ừ. và lại gia đình ăn ừ. rất là ngon béo lắm cả nhà ừ, béo mà nó thơm làm sao luôn đúng thơm luôn nguyên chắc con cá luôn ừ. cực kỳ thơm ừ. ừ. cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha từ đầu video đến giờ nha trong clip có điều gì thiếu sót nha mời cô nhà hết sức thông cảm nha ừ. và góp ý cho Minh Thư và ekip chương trình được thực hiện tốt hơn nha cho kênh càng ngày càng phong phú ừ. bên dưới có nút ừ, đăng ký màu đỏ nha bên dưới video đó dưới video có nút đăng ký màu đỏ cả nhà sạc xuống bên dưới và bấm cho con con xin một like nha và một lượt đăng ký à một like và một lượt đăng ký à, con rất là cảm ơn rất là nhiều ạ à. à. đăng ký thành công nhận những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí con cảm ơn nha ừ, ừ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha và hẹn gặp lại video kế tiếp nha máy bye xin chào dạ, chào cả nhà dạ máy bye cô chú máy bye các bạn máy bye hết mọi người bye bye. Ừ.